sớm mai của chúng ta anh ngồi đọc sách em thì ngắm hoa ta trao nhau nụ cười thật lâu lâu đến mức thời gian như đóng băng đôi ba lời ca khi nghĩ về anh chỉ là mơ thôi còn bạn em nói thay vì trong ngóng sao chẳng thơ xem bước đến trước mặt anh mắt em va vào anh thế nhưng anh làm ngơ quay mặt bước đi cũng vì lẽ đó mà dường như thích anh càng thích hơn cho dù anh có lạnh lùng biết bao thay vì anh nở trên môi nụ cười thì anh cứ im không nói gì oh, oh. cũng vì lẽ đó mà dường như thích anh càng thích hơn anh càng trốn tránh được anh chấp nhận thì phải có điều kiện Yêu anh thì đừng để anh trong ngốc Và đến với nhau thì chỉ có tình nguyện Anh một mét tám không hay la kè Nó không chỉ kích thích tính anh hơn trong ông già Yêu anh thì chỉ khiến em mất ngủ Vì anh chỉ giỏi nói câu ca như thai nè Anh thì có yêu năm, còn anh yêu em nhất Sài Gòn có cần giờ, còn anh thì cần em Mùa đông có Noel, thì anh cho em tất Người ta muốn đổ chạng, còn anh thì đổ em Làm thơ anh không thính như Xuân Hương, Xuân Quỳnh Người ta có yên bái, còn anh mong tới yên bình Người ta có mùa xuân, mùa hạ, thu đông Còn anh có mùa thương, mùa đợi trong em sớm mai của chúng ta anh ngồi đọc sách em thì ngắm hoa ta trao nhau nụ cười thật lâu lâu đến mức thời gian như đóng băng đôi ba lời ca thì nghĩ về anh chỉ là mơ thôi còn bạn em nói thay vì trong ngóng sao chẳng thử xem bước đến trước mặt anh mắt em va vào anh nhưng anh làm ngơ quay mặt bước cũng vì lẽ đó mà dường như thích anh càng thích hơn cho dù anh có lạnh lùng biết bao thay vì anh nói trên môi nụ cười thì anh cứ im không nói gì cũng vì lẽ đó mà dường như thích anh càng thích hơn anh càng trốn tránh em càng đến bên người thì chỉ biết nghĩ đến rồi cười và người ta cũng không biết đâu vậy tại sao cứ ôm mẹ chỉ vì một phút anh ta vô tình chạm tay cũng vì lẽ đó mà dù như thích anh cảm thích hơn cho dù anh có lạnh lùng biết bao thay vì anh nói trên môi nụ cười thì anh cứ im không nói gì cùng về lẽ đó mà dường như thích anh càng thích hơn anh càng trốn tránh em càng đến bên anh trai ơi anh có thích em dù chút không cùng về lẽ đó mà dường như thích anh nó trên môi nụ cười thì anh cứ im không nói gì cùng vì lẽ đó mà dường như thích anh càng thích hơn anh càng trốn tránh em càng đến bên